5 6 7 8 Cái này chắc nhiều đúng không anh? Nhiều mới ăn chứ people like oh, hơn đã viết 300 cái đi nghe viết 300 cái đi đừng có đứng ở ngoài mà, mà, mà nói ẩu uống ly nữa mệt quá thôi ơi